Xin chào mọi người, mình là Johnny Đạt Thì ngày nay làm cái video này để mình uh, xem phim sẽ Wow, rất là sốc Thì uh, có một anh uh, YouTuber đến từ Facebook đã bỏ lên một cái YouTube và không có nói tên mình Nhưng mà tố giác mình là ăn cướp ăn cướp của anh ta 30 tỷ khoảng 1.5 triệu đô la Wow, rất là sốc ha Thì trong quá trình mình ăn cướp 22 năm à, trên 22 năm ở ở đất nước miền Nam là một người rất là thành công. Thì à, cái câu chuyện như vậy thì à, mình có tính để, để tìm được à, Vương Phạm giới thiệu anh YouTuber này bạn à tôi có thể vũ lực anh không không Wow, rất là sếp